Vâng, à, vàng forex chứng khoán uh, quốc tế của kênh đầu tư TGC. Như quý vị biết thì tuần qua là một tuần biến động khá là khó khăn đối với cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta đi ngang sideways trong biên độ hẹp. À, mở cửa thì cậu vàng ở vùng 1846 xuống thấp nhất 1840 lên cao nhất là 1868. Như vậy cả tuần cậu vàng chúng ta biến động là chưa đến 30 giá. Đây là một trong những tuần biến động rất là hẹp của cậu vàng. Tuần qua thì xét về yếu tố thông tin thì thị trường cũng có thông tin chứ không phải không có thông tin ạ. À, nhưng mà thông tin ờ, trước đó đã được công bố từ cuộc họp ờ, mùng 4 và mùng 5 tháng 5 ờ, rồi. À, biên bản của họp FOMC ạ, thì có nói đến việc là Fed sẽ tăng mạnh lãi suất và sẽ có thể tăng lãi suất là cao hơn kỳ vọng của giới đầu tư, cao hơn mức trung lập thì mức lãi suất trung lập đang dự kiến quanh vùng 2,5 đến 2,7%. Như vậy, việc Fed cuối năm nay có thể đưa lãi suất lên cao hơn mức trung lập, tức là trên 3% là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, cậu vàng và các uh, cặp tiền tệ thì không phản ánh cái thông tin này. Tuần qua thì cái GDP điều chỉnh của Mỹ cũng có xấu hơn dự kiến một chút Tức là kỳ trước công bố là âm 1,4, dự kiến các chuyên gia là âm 1,3 nhưng thực tế là âm 1,5. Số liệu nó không thay đổi nhiều. Cái chỉ số PCE Index, chỉ số theo dõi lạm phát của Fed cũng không thay đổi. À, tăng đúng 0,3%, đúng như các dự đoán của các chuyên gia trước đó thôi. Thì đưa CPI hàng năm, à, CPI lõi hàng năm loại bỏ yếu tố năng lượng và lương thực thực phẩm thì ở mức 4,9% cũng là mức rất cao vì Fed muốn nó chỉ đứng ở mức 2% thôi. Cái niềm tin tiêu dùng thì cũng à, sụt giảm nhẹ ở mức là 58,4%. 58,4 điểm. À, lãi suất kỳ vọng của người dân thì ở mức là 5,3%. Có thể nói là thông tin tuần qua khá là mờ nhạt. Hầu hết các thông tin thì nó đều được thị trường dự kiến trước. Do vậy thị trường thuần biến động theo kỹ thuật và chờ đợi uh, những cái thông tin uh, bất ngờ hơn. Do vậy thị trường tuần qua là biến động nó cũng không được mạnh. Về cậu vàng của chúng ta tuần qua biến động rất là chậm chạp. Chúng ta thì kỳ vọng cậu vàng về vùng 83X tức là 1835 để chúng ta mua nhưng thực tế thì cậu vàng không giảm đến nơi, giảm đến 840 là quay đầu và cậu vàng cũng không tăng mạnh trở lên. À, điều này nó sẽ cho chúng ta giao dịch tuần tới khá là khó. Trước khi phân tích kỹ thuật chi tiết hơn về cậu vàng thì chúng ta sẽ điểm tin tuần tới xem tuần tới có thông tin nào ảnh hưởng đến cậu vàng cũng như thị trường tiền tệ và thị trường chứng khoán không? Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của cuối tháng rồi. À, tuần sau thì mở đầu là ngày thứ hai, ngày 30 thì chúng ta không có thông tin nào quan trọng. Mỹ thì bank holiday. Như vậy dự kiến đây sẽ lại là một ngày biến động uh, yên ả của thị trường tài chính. Nhiều khả năng thị trường sẽ sideways thôi, biên độ hẹp. vào ngày thứ ba thứ ba Mỹ giao dịch trở lại nhưng về về thông tin uh, kinh tế quan trọng thì cũng không có thông tin nào được công bố chúng ta biết hiện nay thông tin quan trọng nhất của chúng ta chính là thông tin lái pha lạm à, lãi suất của Fed và cái việc hạ bảng cân đối kế toán sau đó là đến thông tin về lạm phát rồi sau đó mới đến thông tin về tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương ờ, phi nông nghiệp ngày thứ ba chúng ta không có tin như vậy hai ngày thứ hai thứ ba thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật và sẽ nối tiếp xuống tuần trước ngày thứ tư à, buổi sáng thì chúng ta có thông tin GDP của Australia dự kiến tăng 0,6% cũng không không quá không quá mạnh tối ngày thứ tư chúng ta bắt đầu có thông tin của Mỹ thông tin chỉ số ờ, sản xuất PMI IFN chỉ số này dự kiến không thay đổi nhiều Kỳ trước là 55,4, kỳ này là 54,9. Như vậy nếu thực tế nó như thế này thì nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ờ, thị trường. À, và tối ngày thứ tư chúng ta cũng có là lãi suất của Canada. À, Canada dự kiến sẽ tăng lãi suất là 0,5% từ mức 1% lên mức 1,5%. Nếu điều này xảy ra thì đồng đô la Canada sẽ mạnh lên. Số việc làm mà các công ty Mỹ dự kiến tuyển dụng thì vẫn dừng ở mức 11,4 triệu việc làm không thay đổi nhiều so với mức kỳ vọng tháng trước là 11,55 triệu việc làm. Chúng ta có các thành viên ờ, FOMC phát biểu thành viên William này, thành viên ờ, Bulat này. Có lẽ ngày thứ tư bắt đầu có tên. Thị trường sẽ bắt đầu biến động từ ngày thứ tư. Sang đến ngày thứ năm thì ờ, buổi tối chúng ta cũng có thông tin về ADP Nam Farm công bố lúc 7 giờ 15 bảng lương phi nông nghiệp khảo sát bởi tạp chí ADP. <clears throat> Số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp dự kiến vẫn là 210.000 việc ờ, đơn không thay đổi. Và vào ngày thứ sáu, tâm điểm của chúng ta sẽ là ngày thứ sáu. Nó sẽ bao gồm cái ờ, Thu nhập theo giờ dự kiến sẽ tăng 0,4%, tức là áp lực tăng lương tiếp tục đè nặng lên ờ, các ông chủ doanh nghiệp. Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến sẽ tạo được 200 325.000 việc làm, thấp hơn so với tháng trước là 428.000 việc làm. Và tỷ lệ thất nghiệp thì dự kiến lại giảm nhẹ xuống 3,5%. Theo tôi khi những con số này được công bố thì nó không thay đổi nhiều. Nó không biến động quá lớn nếu những con số thực tế nhé. Nó phải biến động mạnh hơn. Cá nhân tôi ạ, thì dự đoán là số việc làm được tạo mới này này có thể sẽ ngược lại với cái tỷ lệ thất nghiệp tôi thì tôi nghĩ là cái việc một loạt công ty Mỹ công bố sa thải nhân viên thì tỷ lệ thất nghiệp không thể giảm được nên cá nhân tôi mạnh dạn dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên mức 3,7% chứ không phải giảm xuống mức 3,5% còn số, tức là tỷ lệ thất nghiệp sẽ thấp hơn dự kiến còn số việc làm được tạo mới thì sẽ là khoảng 400.000 việc làm cao hơn mức 325.000 việc làm đấy và với những con số công bố uh, về tỷ lệ thất nghiệp cũng như ờ, số việc làm được tạo mới dự kiến như thế thì nhiều khả năng vàng sẽ là giảm trước rồi tăng sau trong phiên ngày thứ sáu này đó là dự đoán quan điểm cá nhân tôi nhé tôi đang dự đoán nhé tôi dự đoán ngược với các chuyên gia ở phố quân một chút đấy Chúng ta hãy chờ kết quả cuối cùng là được công bố thôi chứ dự đoán cũng chỉ là dự đoán. Có thể đúng có thể sai và tất nhiên là dựa trên cái ờ, quan điểm của mỗi người. Cá nhân tôi tôi thấy là một loạt công ty Mỹ có công bố là cắt giảm nhân sự 10% thì tôi không nghĩ là cái tỷ lệ thất nghiệp này sẽ giảm được. Tỷ lệ thất nghiệp theo tôi nó phải tăng cơ. Đấy. Còn số việc làm được tạo mới thì tôi nghĩ là nó vẫn đều đều thôi, tầm ờ, trên dưới 400.000 việc làm một tháng là mức bình thường. Đây cũng là mức đạt kỳ vọng của Fed đó là về yếu tố cơ bản như vậy thì tuần tới thì có hai ngày thứ hai thứ ba chúng ta không có tin từ ngày thứ tư chúng ta bắt đầu có tin và dự kiến thị trường sẽ bắt đầu biến động mạnh hơn vào ngày thứ tư ngày thứ hai thứ ba thì khả năng là đi sideways biên độ hẹp thôi đi theo kỹ thuật một yếu tố tác động đến thị trường đó là chỉ số uh, đô la index thì chúng ta biết sau khi đô la index đạt đỉnh ở vùng 105 nhanh chóng giảm giá test về 101.06 Cá nhân tôi đánh giá đô la index khi test về vùng 101, 100.8 ờ, thì nhiều khả năng sẽ xảy ra đảo chiều tại khu vực này. Và như vậy thì đô la index hiện nay đang đứng ở 101.6, nhiều khả năng đô la index sẽ giảm nhẹ về vùng 101. Đấy, hoặc dưới 101 một ít sau đó sẽ đảo chiều. Đấy, đích đến sẽ tăng trở lại vùng 103. Như vậy thì đô la sẽ là giảm đầu tuần tăng cuối tuần sẽ giảm nhẹ theo quán tính xu hướng tuần trước sẽ là giảm nhẹ đầu tuần khi test đến vùng 101 sẽ quay đầu trở lại tăng như vậy các cặp tiền tệ khác cũng sẽ là nhiều khả năng sẽ tăng đầu tuần và giảm cuối tuần nhưng mà xu hướng chung trường ngược lại nếu đô la index tăng đầu tuần trở lại vùng 103 thì sẽ giảm cuối tuần như vậy các cặp tiền tệ khác sẽ có những cặp tiền tệ tăng và có những cặp tiền tệ giảm so với đô la index bởi vì chúng ta đang không thống nhất được cái xu hướng của đô la index. Tức là với mức đứng ở 101.6 này thì đô la hoàn toàn có thể giảm trước tăng sau hoặc tăng trước giảm sau. Đấy, khó. Tuần tới sẽ một tuần khó giao dịch. Với ờ, đối với lãi suất uh, trái phiếu chính phủ Mỹ cũng vậy sau khi đạt đỉnh ở 3,2% hiện nay đã giảm về mức 2,7% cá nhân tôi đánh giá mức 2,7 này nhiều khả năng sẽ xảy ra đảo chiều trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ test trở lại vùng 3% trước khi có thể quay đầu giảm tiếp một nhịp trở lại vùng 2.4 đến 2.5% à, 3 hai tuần qua thì trái phiếu chính phủ Mỹ giảm khá là mạnh đây là một lý do nó hãm được đà giảm của thị trường chứng khoán đó là về các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài bây giờ chúng ta sẽ xét nội tại từng ờ, sản phẩm của chúng ta giao dịch một để chúng ta biết yếu tố kỹ thuật sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả biến động trong tuần như nào vì yếu tố cơ bản thường là ảnh hưởng đến xu hướng dài thôi mà trong tuần này thì hầu như không có yếu tố cơ bản mạnh trên cuối tuần do vậy chúng ta phải đợi cái ờ, ngày thứ sáu khi thông tin ờ, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp ra con số cụ thể lúc đó ta có thể biết được xu hướng tiếp theo của thị trường Do vậy từ đầu tuần đến cuối tuần là thị trường sẽ biến động nhiều theo kỹ thuật thôi. Cậu vàng chúng ta tuần qua biến động rất hẹp. Hiện nay thì cậu vàng đang bị chặn trên và chặn dưới. Chặn trên bởi MA 200 ở vùng 1885. Chặn dưới hỗ trợ ở vùng 1840. Như vậy xu hướng ngắn hạn của chúng ta, chúng ta sẽ canh dưới mua lên thôi. Nhé. Chúng ta sẽ canh khi thị trường ờ, điều chỉnh xuống 1840 841 này chúng ta mua này chúng ta dừng lỗ cho tôi 7 đô dưới cái đáy này 8 đô 1832 chúng ta dừng lỗ nhé chúng ta mua quanh 40 41 dừng ta lỗ 32 chốt lời chúng ta hướng đến là 1867 như vậy mua 40 chốt lời được khoảng 27 giá dừng lỗ 8 giá một kèo cũng chấp nhận được đây là về đầu tuần còn ngắn hơn nữa thì chúng ta có thể giao dịch đến khung H1 thì chúng ta thấy cậu vàng đang đi ngang trong một cái biên độ nó siêu hẹp cậu vàng chúng ta đi ngang trong một biên độ siêu hẹp cậu vàng có nhiều nến xếp dịch ngang quanh vùng 1850 1855 như vậy nếu cậu vàng bứt phá một trong hai khu vực này chúng ta có thể vào giao dịch ngắn hạn đó đối với các bạn lướt sóng ngắn nhé vì ngày thứ hai sẽ ngày không có tin như vậy nếu cậu vàng mà bứt phá 1850 chúng ta hoàn toàn có thể bán xuống hướng đến 40, chốt là lỗ chúng ta dừng ở 55. Ngược lại nếu cậu vàng mà đóng cửa H1 trên 55 thì chúng ta có thể mua lên. Đó, chúng ta hướng đến vùng giá 66, 68 này. Còn dư dừng lỗ 50. Như vậy tức là chúng ta sẽ dừng lỗ khi nó quay trở lại test cái biên. Còn ngược lại nếu nó phá ngay biên đi ngang này thì nó là đi một chiều. Như vậy nếu các bạn giao dịch ngắn hạn thì ngày thứ hai, thứ ba chúng ta có thể giao dịch trong biên này, ngày thứ hai thôi. Chứ thứ ba tôi nghĩ nó ra khỏi biên này rồi. Còn chiến lược tuần của chúng ta thì rõ ràng là chúng ta chỉ canh mua thôi nhá. Chúng ta canh mua 840, 841 này. Dừng lỗ 832, chốt lời 868. Xa hơn nếu bạn nào có thể giữ trong tuần thì chúng ta sẽ kỳ vọng cầu vàng chạy lên vùng ờ, test MA200 trên H4 tức là ở 885 tôi tôi nghĩ chưa chắc đâu bởi vì cậu vàng hiện nay đang bị kẹp đang bị kẹp lại khá là khó đấy còn nếu mà cái lệnh mua 840 này bị cắt lỗ thì tôi sẽ update lệnh sau chứ hiện nay xu thế của nó đi ngang rất là khó nhìn xu hướng có thể nói là cậu vàng đang bị sideways chúng ta nhìn ngay trên uh, chart daily chúng ta cảm thấy này cậu vàng đang bị kẹp kẹp giữa MA50 và MA200 Đấy M200 và 1839 MA50 1900 Cậu vàng đang bị kẹp ở cái khu vực giữa này Thì nhiều khả năng là sideways là chính thôi Kể cả có biến động mạnh cũng test lên vùng 1900 là cùng Nhưng mà xác suất khó Tôi chưa nhìn thấy động lực Cậu vàng thường rất khó khăn trong cái mùa hè Tức là tầm 3 ờ, tháng 5, 6, 7 sẽ biến động giá rất là khó khăn trước khi định hình xu hướng mới Tôi tôi nghĩ cậu vàng thì đang định hình cái xu hướng là muốn tạo đáy ở quý 2 để đi lên thôi chúng ta chưa biết cái vùng dưới ngàn tám à, tuần trước đã nữa đã là đáy hay chưa chúng ta cần chờ thêm tín hiệu cậu vàng xem một tuần giao dịch khó khăn nên có lẽ tuần tới à, cậu vàng không phải là chiến lược ưu tiên chính của chúng ta đâu đối với dầu dầu thì vẫn đang xu hướng uptrend rất là rõ tuần trước chúng ta kỳ vọng dầu test trở về vùng giá 105 để chúng ta mua nhưng không Dầu tuần trước chỉ đứng quanh vùng giá 109 linh 10 sau đó là bứt phá lên 115. À, xu hướng dầu áp chen thì chúng ta chỉ canh mua lên thôi chứ có không canh bán xuống nhé Kể cả dầu test cạnh trên của chen à, cá nhân tôi cũng sẽ không canh bán bởi vì dầu đang xuống áp chen. Nhưng vấn đề bây giờ sẽ là điểm điểm mua lên tại đâu? Đây cũng sẽ là một vấn đề nan dài của chúng ta. Đấy. Chúng ta có thể nhìn thấy trước khi bứt phá dầu ờ, nhiều lần đập vùng giá 111.5 sau đó là quay lên đó, nhiều lần đập đây quay xuống tích lũy ở vùng 111 đến 109 ờ, rồi quay lên như vậy vùng giá 111 nó cũng trùng với MA 50 đây sẽ là một hỗ trợ cho giá dầu của chúng ta cũng như nếu chúng ta xét trend này trong cái trend tăng giá ngắn hạn này của dầu này thì chúng ta cũng thấy là hỗ trợ nó cũng nằm quanh 111 như vậy rõ ràng tuần tới chúng ta sẽ canh mua dầu nếu dầu điều chỉnh xuống nhá khu vực chúng ta canh mua chính là 111 111.5 Đấy, chúng ta dừng lỗ 2% 109 chốt lời chúng ta hướng đến vùng giá 118 như vậy nếu chốt lời được 7 giá dừng lỗ hai giá thế thôi kèo chúng ta chỉ có kèo canh mua thôi chúng ta sẽ không canh bán xuống uptrend của dầu đang là khá rõ rồi Đấy, tiếp tục đi trong kênh gia tăng giá thôi còn nếu có biến động gì mạnh thì tuần tới tạm thời chúng ta chưa nhìn thấy biến động mạnh tuy nhiên nếu mà uh, châu âu mà áp lệnh uh, cấm nhập khẩu đối với uh, năng lượng của nga thì chúng ta cũng chưa biết chuyện gì xảy ra nếu lúc có thông tin và gãy kỹ thuật thì lúc đó tôi sẽ update chiến lược sau trên group telegram đó là dầu Ờ, đối với chứng khoán Mỹ chỉ có chứng khoán Mỹ tuần qua tăng giá rất là mạnh chúng ta bị dừng lỗ mất lệnh ờ, bán đúng không ạ không sao cả chúng ta nhiều lần chúng ta chốt lời ngàn đến ngàn năm trăm điểm rồi tuần qua dừng lỗ ba bốn trăm giá cũng là chấp nhận được thôi tuần qua chúng ta bán quanh ờ, ba hai ngàn sáu trăm ba hai ngàn bảy trăm và chúng ta đã bị dừng lỗ ba ba ngàn hiện nay giá đang là ba ba ngàn hai trăm chỉ số chứng khoán Mỹ Dow Jones thì vẫn trong kênh giảm giá thôi nhưng mà nó đang bước vào cái nhịp phục hồi do vậy uh, nhiều khả năng nếu nó hướng đến phục hồi thì nó sẽ tiếp tục tăng giá hướng đến vùng 34.200 34.300 còn ngược lại nếu nó điều chỉnh thì nó sẽ hướng đến lấp cái gap 32.000 như vậy tuần tới chúng ta sẽ canh mua bán hai triệu. nếu chỉ số Dow Jones mà điều chỉnh lấp gap 32.000 chúng ta sẽ mua lên chúng ta sẽ dừng lỗ uh, ở điểm là 31.700 như vậy chúng ta mua 32 ngàn 32 ngàn 100 lớp gáp đây nhé Dừng lỗ 31 ngàn 700 cũng là 1%. Chốt lời chúng ta hướng về 33 ngàn 200 hướng về điểm mở cửa tuần. Như vậy chúng ta dừng lỗ tầm 300 ờ, giá mà chốt lời tầm ngàn giá hơn ngàn giá. Kèo cũng tốt mà. Trường ngược lại nhé Nếu giá lên đến vùng 342, 343 chúng ta sẽ canh bán. Chúng ta sẽ dừng lỗ trên MA200. Hiện nay đang đặt ở 347 chốt lời thì có lẽ chúng ta lại thả ra nhé chốt lời ngắn thì chúng ta chốt uh, uh, về mức 325 tức là 1.500 giá còn nếu chốt lời dài chúng ta thả ra hướng về 30 ngàn tất nhiên là nếu để hướng về 30 ngàn chúng ta không chốt được trong tuần đâu chúng ta cần 1-2 tuần cơ vì sau khi tạo đỉnh có thể nó cũng đứng lắc ở trên này đó nhưng bán được điểm đỉnh thì nó cũng ít khi bán được nhiều lần lắm ít vòng bán được nhiều vòng lắm Tương tự chỉ số Dow Jones thì chỉ số Nasdaq của chúng ta vẫn đang trong kênh giảm giá thôi. Xuống chính chúng ta vẫn là kênh bán. Tuy nhiên bán tại điểm nào thì nó lại là vấn đề. Đấy. Chỉ số Nasdaq tuần tới sẽ hướng đến trước hết là mốc 4.300. Xa hơn vượt 4.300 sẽ hướng đến 4.400, 4.450. Như vậy Nasdaq tuần tới thì chúng ta sẽ canh bán tại hai điểm thôi. Thứ nhất đến 4.300 thì chúng ta dừng lỗ 50 giá 4.350. Còn chốt lời thì 150 giá 4150. chiều ngược lại, nếu điểm 4350 bị dừng lỗ chúng ta sẽ canh bán à, quanh cái vùng 4400 4450. Chúng ta dừng lỗ 4530. Đấy, dừng lỗ tầm 80 1 100 giá. Chốt lời thì ngắn nhất chúng ta hướng về 4150, tức là 250 giá. Xa hơn thì chỉ có lẽ chúng ta thả về 3800 thôi. Như vậy xu hướng chính của chúng ta chỉ số Nasdaq tuần tới thì chúng ta có hai điểm canh bán. Trường ngược lại nếu Nasdaq điều chỉnh thì chúng ta cũng canh mua được. Nhưng canh mua tại đâu? Canh mua quanh 4.000 này quý vị này. Đấy. Nếu Nasdaq điều chỉnh xuống chúng ta canh mua quanh 4.000. Chúng ta dừng lỗ uh, ờ, 3.920. Quanh mua nhá. Quanh 4.000 cộng trừ 3.980 đến 4.000. Dừng lỗ 3.920. Còn chốt lời thì 4.200, 4.300. Tức là chỉ số chứng khoán Mỹ tuần tới chúng ta canh hai chiều. Tất cả chỉ số chứng khoán Mỹ đều bước vào chen chung dài, dài hạn rồi, rồi các bạn nhé. Giao cắt vàng xuất hiện rồi, tất cả nền giá đều test đến MA200 đi xuống. Nên nó là xu hướng chen rất rõ. Chúng ta mua cũng chỉ là mua ngắn hạn thôi, mua chết đinh thôi, chết đinh tuần thôi. Còn lại xu hướng chính của chúng ta phải là canh trên bán xuống, canh đỉnh sóng hồi để bán xuống thôi. Nasdaq cũng tương tự vậy. Đấy, Chúng ta bán trên 4.400, 4.450. Dừng lỗ thì 4530 Còn chốt lời thả ra, chúng ta đều dừng lỗ tầm 80 đến 100 giá nhưng mà chúng ta chốt lời thì đều 4500 giá cơ. Tỷ lệ chốt lời chúng ta đều 4151 rất là cao. <coughs> Nasdaq thì cũng tương tự Dow Jones và S&P 500 nhưng Nasdaq hồi yếu hơn. Đấy. Tuần qua Nasdaq ờ, đóng cửa ở mức khá là cao. 12.680 Tuần tới nếu nó đã điều chỉnh thì cái mốc quanh 12.000 chính là mốc chúng ta mua nhá. Chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá ở điểm là 11.700 mua quanh 12.000 chốt lời chúng ta hướng đến 13.500 như vậy chúng ta chốt lời 1.500 giá còn dừng lỗ thì 300 giá trường ngược lại nếu giá tiến lên 12 3.500 này 13.550 thì chúng ta bán thôi nhé tại điểm này chúng ta sẽ dừng lỗ 200 giá thôi 13.750 còn chốt lời có lẽ 1.000 giá thôi 12.500 à, điểm bán mạnh nhất của chỉ số Nasdaq chúng ta chính là nếu mà giá test lên cái chúng ta bị dừng lỗ cái điểm 13.700 này thì giá test lên vùng 1043 1043 cộng trừ 100 giá chúng ta bán chúng ta dừng lỗ qua MA 200 148 tức là dừng lỗ cũng cao đấy bốn năm trăm giá đấy không ít đâu nhưng chốt lời thì sao 14.8 chúng ta cũng hướng về chốt lời ở vùng 11.8 cũng chốt lời 3.000 giá mà rất là cao luôn nói chung Nasdaq đang là chỉ số biến động mạnh tăng giảm đều tỷ lệ rất là mạnh rất là cao do vậy chúng ta dừng lỗ thì cũng không hề ngắn nhưng chốt lời rất là xa đó là chỉ số chứng khoán Mỹ tuần tới chúng ta sẽ mua bán hai chiều với chứng khoán Mỹ tuần tới nhé Ờ, lệnh mua là chết đinh ngắn còn lệnh chủ lực chính là vẫn là lệnh bán theo chen là lệnh bán trung và dài hạn trung hạn đối với các cặp tiền tệ thì sao đối với cặp euro nhé, euro tuần qua cũng tăng giá à, cũng khá là mạnh đấy đúng không ạ euro ở mức à, ờ, 1.0550 cái lệnh mua 1.0350 của chúng ta chốt lời rồi nhá 250 giá rồi tuần qua chúng ta canh mua tiếp 1.500 nhưng không tới đó. hiện nay thì euro tuần qua đã tăng giá 200 200 giá 200 pip rồi từ vùng 1.0550 lên vùng 1.0760 cao nhất đóng cửa vùng 1.0334 à, tuần tới nhé euro chúng ta sẽ canh test lại vùng 1.6 à, 0630 này đây sẽ là khu vực mua này đấy Đấy, chúng ta nhìn thấy giao cắt vàng trên H4 chưa? Euro đã vượt qua MA200 rồi. Như vậy nó test lại MA200 chúng ta mua thôi. Và điểm giao cắt vàng của nó 1.06 20 06 30 chúng ta mua. Chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi. Nhá. 1.05 75. Chốt lời thì có lẽ chúng ta chốt lời 200 pip, chúng ta hướng đến 850, 230 pip. 1.0850 tiếp tục cái ờ, xu hướng tăng giá này và cạnh trên của chen xu hướng tăng giá đây đấy như vậy euro chúng ta sẽ canh mua nha à, ờ, điều chỉnh xuống tầm 100 pip chúng ta mua lên và chúng ta kỳ vọng chốt lời 250 pip 230 đến 250 pip đó là đối với euro đối với đồng bảng Đồng bảng cũng tương tự euro thôi. Chúng ta cũng sẽ canh mua. Nhưng vấn đề là mua tại giá nào. Đấy là vấn đề. Đấy, đồng bảng chúng ta sẽ canh mua. Ngược lại nếu nó test cái chen à, giảm giá này thì chúng ta sẽ bán. Chen giảm giá đang ở là hiện nay giá đồng bảng nhé. Đang ở 1.2631 nếu test lên cái chen giảm giá này thì tuần tới đâu đó ở 1.2830. Như vậy tăng 200 giá nữa chúng ta sẽ bán. Chúng ta dừng lỗ 60 giá 1.2890. Còn chốt lời thì 200 giá 1.2630 thôi. Trường ngược lại nếu đồng bảng giảm giá cũng giảm giá xuống cái khu vực hỗ trợ này chúng ta sẽ canh mua 1.2420 hỗ trợ này 1.24002420 này đây là một khu vực hỗ trợ mạnh trước đó này mà nó đã phá qua này chúng ta sẽ dừng lỗ 1.2350 còn chốt lời 2650 2800 như vậy chúng ta sẽ chốt lời tầm 200 đến 300 pip còn dừng lỗ tầm 60 pip. Trường ngược lại nếu đến 1.2830 chúng ta bán dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip. Nói chung đồng bảng tuần tới chúng ta sẽ giao dịch hai chiều. Đúng như hai kịch bản của euro thôi. Đối với đồng à, AUD USD Australia USD đồng này hiện nay thì xu hướng có lẽ chúng ta canh nó test lên MA 200 chúng ta bán xuống thôi đồng này hiện nay đang ở 0.7160 MA 200 của nó đang ở 0.7260 như vậy tăng 100 pip nữa chúng ta sẽ bán chúng ta sẽ dừng lỗ 50 pip 0.7310 chốt lời chúng ta chốt lời 150 pip thôi Đấy, bán ở 0. 72 lên 60 như vậy chúng ta chốt lời ở 0.1 uh, 7100 chốt lời 160 pip dừng lỗ 50 pip đối ứng đồng NZD USD đồng này chúng ta không nhìn thấy xu hướng gì cả xu hướng nó tăng nhưng mà cũng không bền vững còn nếu xu hướng nó điều chỉnh để canh mua thì chúng ta cũng không nhìn thấy hỗ trợ quá mạnh để canh mua đây có lẽ hỗ trợ nằm ở đây thôi chúng ta sẽ canh mua đồng này nằm ở quanh hỗ trợ MA50 cũng là một cái cản hỗ trợ trước đó rất nhiều chân nến H4 được thiết lập hiện nay giá đang 0.6536 chúng ta sẽ canh mua khi giá điều chỉnh xuống 110 pip 0.6430 chúng ta điều giá điều chỉnh xuống 105 pip chúng ta mua nhá đấy 0.6430 dừng lỗ thì rõ ràng sẽ là 0.6380 còn chốt lời có lẽ chúng ta hướng đến 150 à, pip thôi 0.6600 thôi không nên kỳ vọng quá xa đối với đồng này đối với đồng à, USD trên yên Nhật Đồng USD trên Yên Nhật thì tuần qua đi sideways khá là khó chịu. Đấy, phá 127 rồi. Đồng này sẽ khó giao dịch đây. Hiện nay sẽ khó giao dịch. tôi nhìn xem có cửa không. Có lẽ đồng này nếu nó phục hồi tôi kỳ vọng nó sẽ tạo mô hình vai đầu vai phục hồi thì chúng ta sẽ canh bán thôi cái bán quanh cái vai à, phải của nó thôi. Chúng ta nhìn xem vai phải nó có thể phù hợp đến đâu. Vai phải của nó nhiều khả năng sẽ quanh MA200 này. Đấy. Phổi theo cái chen này thôi. Đây. Quanh MA200 cái vai phải. Hiện nay MA200 của nó đang nằm ở 28.5 Hiện nay giá đang 27 Như vậy nếu đồng USD trên Yên Nhật tăng trở lại 28.5 Chúng ta có thể bán Chúng ta sẽ dừng lỗ qua đỉnh Ôi giời 293 xa quá nhờ nếu đúng ra thì chúng ta phải dừng lỗ qua đỉnh của cái vai bên bên trái kia cơ như vậy thì hơi xa bây giờ chúng ta cứ giả dụ là cái vai này à, trường hợp lý tưởng nó tạo vai vai cân đi để chúng ta nhìn xem vai cân của nó nó sẽ dừng lỗ tại đâu và bán tại đâu đây trường hợp lý tưởng nhá giá sẽ tạo vai cân như vậy chúng ta bán ở 285, 286 này rất là phù hợp luôn 285, 286 Có lẽ chúng ta dừng lỗ qua hỗ trợ ngắn nhất 291 thôi Sai thôi Chúng ta sẽ bán ở 285, 286 dừng lỗ 291 Đấy Chốt lời chúng ta chỉ cần hướng đến test trở lại cái vai này 265 là được Chốt lời 200 giá Còn dừng lỗ là 550 giá Dừng lỗ 50 giá đó là cái ờ, xu hướng của đồng USD chị Yên Nhật nói chung là khá khó giao dịch đối với GBP JPY đối với ờ, đồng ờ, bảng trên Yên Nhật đồng bảng trên Yên Nhật thì cũng tương tự USD trên Yên Nhật thôi chúng ta kỳ vọng test M200 trên H4 chúng ta bán sai chúng ta dừng lỗ đúng không đúng thì chốt lời thôi chứ trước khi giao dịch không thể biết được hiện nay giá đang dừng ở mức 160.56 chúng ta sẽ bán tại 162 dừng lỗ 1626 60 pip còn chốt lời chúng ta hướng về 160 thôi chốt lời 200 pip thôi vì hiện nay đồng ờ, USD trên yên nhật này thì tôi cũng chưa nhìn thấy cái xu hướng quá mạnh của nó đối với đồng USD trên Canada như chúng ta biết đó, thì dự kiến đồng ờ, đô la Canada sẽ tăng giá vào giữa tuần vào ngày thứ tư khi ờ, chính phủ ngân hàng trung ương Canada tăng lãi suất từ 1 lên 1,5%. Như vậy thì nhiều khả năng đồng USD sẽ là tăng giá trước, giảm giá sau. Như vậy thì đồng USD tăng giá thì đồng USD trên Canada, USD Canada nhiều khả năng sẽ giảm đầu tuần và tăng giữa tuần. Đấy. Như vậy đồng này thì chúng ta sẽ canh. Hiện nay nó đang ở 1.2720 chúng ta sẽ canh khi nó test MA200 thôi nó test MA200 thì chúng ta mua thôi à, điểm MA200 hiện nay đang nằm ở mức là để tôi xem nào giá bao nhiêu nào 1.2660 Như vậy đối với đồng USD Canada này chúng ta sẽ canh mua tại 1.2660 Dừng lỗ 1.2600 Chốt lời 1.2 800 ừ, 800 thiếu ít 850 nhá Như vậy chúng ta dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip Nói chung là tuần tới xu hướng giao dịch của chúng ta là không được thuận lợi lắm Tất cả thị trường của chúng ta sau một tuần ờ, ít thông tin đi sideways Không có xu hướng Do vậy tuần tới khi nào nó phải bứt phá khỏi xu hướng Mà để bứt phá khỏi xu hướng thì thông tin nó lại nằm ở cuối tuần như vậy sẽ khá khó giao dịch trong tuần tới. Do vậy, đầu tuần chúng ta giao dịch theo kỹ thuật thôi. Chúng ta sẽ giao dịch tại những vùng kháng cự và hỗ trợ mà tôi đã nhận định. Còn nếu trong tuần khi nào à, kỹ thuật nó thay đổi và có chiến lược giao dịch đẹp thì tôi sẽ update trên group Telegram. Chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công.